Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm Double Wish Và chương trình này là Kazu Kitchen Yeah, dạ, bắt đầu Bắt đầu cái gì ạ? Hôm nay mình sẽ giới thiệu các làm cơm nắm Nhật Bản nha Tên là Onigiri <laughs> Mọi người biết không? Chắc chắn biết rồi nha Tại vì là khi đi cửa hàng tiền rồi á 7-Eleven, Family Mart, Ministop, vân vân á thì chắc chắn là Thái rồi nhé Hiện nay là ở Việt Nam cũng có nhiều loại cơm nắm Nhật Bản nha Nhưng mà chi phí là một cái uh, bao nhiêu tiền Là 18 nghìn Khoảng à, khoảng uh, à, 20 nghìn á đúng không? Là bên Nhật Bản cũng như vậy nhá Là hình như là một cái uh, một cái uh, cơm nắm Nhật Bản 20 nghìn Hôm nhỏ, tại vì là khoảng 2 à, năm Hôm đi về nước nha Hôm nhỏ Về Nhật Bản nhé Nhật Bản là ở đâu? Mọi người à, mặc dù không có thời gian Nhưng làm được công nám Nhật Bản nha Tại vì là rất, dễ Chỉ nám thôi nha nám à Chính xác hả? Các nói như vậy là chính xác hả? Mà làm như vậy thôi nha công nám Nhật Bản là chuyển tóm nha nên tất cả các người Nhật đều biết cách làm cơm nắm Nhật Bản nha Việc đó là chứng cứ cách làm cơm nắm là dễ lắm nha Nên mình sẽ giới thiệu cách làm cơm nắm Nhật Bản cho mọi người nha Hãy nhớ và hãy sẽ làm thử nha Lần này mình chuẩn bị là rong biển Đây là sự thật là à, kiểu Hàn Quốc nha Không có lông biển Nhật Bản đó. Nhưng mà lộn giảm là lộn giảm nè Đấy, cái này nè cá ngừ sốt mayonnaise thịt gà sốt mayonnaise nha và quan trọng nhất là cái này Bling. cơm trắng nha bắt đầu và khi không trẻ nha, mình à, không trẻ tức dài sống nhá nên thường đi học trẻ nha hơn nữa khi đó là không trẻ ăn sẵn nhá nên mẹ quá mình lo lắng mình sẽ à, đổi bụng ở trường khi đi học khi khỏi nhà thì mẹ nói là con ơi đưa con nắm nha là vừa đi học vừa ăn cơm nắm nha kết quả là ca dư là khỏe tiếp tục nếu đôi bụng thì không thể tập trung để học chăm chỉ tôi gọi mình Đối với các con không quan trọng tập trường hay không có thể là mọi người không tiếp học món nào cả thích cho chơi thôi nhé ý nghĩa của đi học là gặp bạn bè trò chơi với với bạn bè của mình và mình nghĩ là cần mỗi nhé nếu có vị mỗi bên ngoài con nắm thì ngon hơn này thấy ngon hơn nè nếu làm bàn tay thì dính mũi sau đó làm con nấm thì ngon hơn nè lắc lắc lắc lắc đây nha khóm này là hơi hơi cứng nha để con người này chuyên tâm cơm nấm này nha ta chỗ là cũng nha thêm cơm và có thể là sẽ tắt bài nha là cơm nấm Nhật Bản là bên ngoài là kim cảm giác nha nên phải như thế này như thế này rất dễ nha và sắp sống nha và ăn riêng được nha hey hoàn hảo nha làm như thế này wow. Yay! dễ thương từ bây giờ cách làm nhạc của mình nha đầu tiên là bị ướt nè có mùi nè như thế này làm như thế này như thế này các nhà của các bạn có bao tay hả nhà của mình là không có làm ô nhiễm nha đây là thêm không sau đó là làm con nắm bề ngoài đẹp nhé ồ rất dễ cơ không sự thật là mình cũng biết con nắm Việt Nam là bọn chỉ khó hả có hay không để ờ, mọi người biết cách làm cơm nắm Việt Nam hãy chỉ cho Kazu nha Nè bây giờ mình đến ờ, săn thừng ở nhà nha Yeah, nếu onigiri thì ăn được chén chén sản thưởng nha là không đắm đầu tiên là như vậy. Yeah, có vẻ là ngon, đúng không? Vậy dễ thương nha. Uhm. Ngon quá. Cái này cái này lần này hơi hơi thất bại nhá không sao không theo dõi việc ngon nữa hôm nay là mắt nha em thoải mái nhưng mà không có mặt trời nhá nếu có mặt trời thì thoải mái hơn và cảnh này là đẹp hơn nhá nhưng mà hôm nay là có nhiều mây à là cái này nếu xuyên xa lắm lắm nhá không thể tay của mình bị dơ nữa ừ, ngon tiết gà này là chỉ có trung tâm cơm nắm thôi ạ nghĩa là nếu trồng cơm và thịt gà này thì ngon hơn nữa tại vì là mềm đầu tiên là chỉ có cơm thôi nha không thể cùng ăn thịt gà này nhưng mà thứ hai là ok hiện nay là mọi người là đi chơi nhiều á đúng không và đi làm việc đến công ty á Việt Nam không có thời gian để đảo ăn nữa cơm nắm là không cần thời gian nhiều nữa nên hãy làm thử cơm nắm Nhật Bản nha và nếu không có thời gian để ăn sẵn ở nhà là cái này là mang theo được đến công ty ăn cơm nắm ở công ty của mình thì đồng nghiệp các đồng nghiệp rất rất ngạc nhiên và có Hương tử cho mọi người nha Thế rồi Nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha Cảm ơn đã xem chương trình này và cảm ơn sẽ ăn thử cơm đảm Nhật Bản nha Bye bye Kazuzu Kitchen Samurai Nay đang vô nhật